Thần y người Việt tiết lộ thảo dược bí truyền của Lạc Ma Tây Tạng, cơ hội sống cho hàng ngàn bệnh nhân ung thư. Đây là những thứ thảo dược vô giá chỉ sinh trưởng trên vùng núi tuyết, tại những thung lũng thí mật mà chỉ có các Lạc Ma Tây Tạng mới biết cách tìm được. Người Trung Quốc sẵn sàng chi hàng triệu đô la Mỹ dụ dỗ, thậm chí hâm dọa, tra tấn để có được bài thuốc bí truyền này nhưng đều vô dụng các lạc ma phát nguyện sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ bí mật này và chỉ hiếm hoi truyền thù cho những người được chọn, trong đó có tôi, một người Việt Nam. Xin kính chào quý khán giả của Duyên Vàng Cổ, ung thư có lẽ là căn bệnh nan y được nhiều người trong chúng ta quan tâm và tìm hiểu nhất. Có thể nói với nhiều người ung thư gần như đây là một bản án tử hình. Tuy nhiên, vẫn có một người đàn ông không khuất phục trước số phận sẵn sàng vượt hàng ngàn dặm đến mảnh đất Tây Tạng để tìm kiếm hy vọng sống. Và may mắn thay, ông không những chữa lành được bệnh của mình mà còn được các lạc ma truyền thụ cho phương thuốc trị ung thư bí truyền, mang đến cơ hội sống cho hàng trăm ngàn người bệnh ung thư ở Việt Nam. Không để mọi người chờ lâu nữa, sau đây là câu chuyện của ông. Cơ duyên nơi vùng đất Tây Tạng Tôi là Trần Ngọc Lâm, từng là một lính sửa chữa ô tô trong thời chiến tranh ở miền Bắc Việt Nam. Cách đây mấy chục năm, tôi phát hiện mình mang trên thân căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối vô phương cứu chữa. Nhưng tôi đã không gục ngã, mà bằng ý chí của bản thân, tôi đã có những quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Chuyện bắt đầu từ hồi những năm 1991, khi đó căn bệnh của tôi đã vào giai đoạn cuối, không còn hy vọng nên tôi trốn viện về Lào Cai – Tôi lao vào làm việc ở khắp nơi với mong muốn kiếm được thêm chút tiền đỡ đần vợ con và cũng mong cho cái cơ cực vất vả sẽ sớm giết chết tôi để đỡ gánh nặng cho người thân. Khi còn làm thuê ở thị trấn Vân Sơn, Trung Quốc, biết tôi giỏi võ, vàng lù bao đã tìm gặp. Bao có một đội xe siêu trường siêu trọng chở hàng trên con đường xuyên Á, từ Hà Khẩu, Lào Cai lên Tây Tạng, rẽ qua các nước Trung Đông và châu Âu rồi lại lấy hàng ở những nước đó trở về miền Nam Trung Quốc. Pao mời tôi làm công việc giám sát đội xe và sửa chữa cho các đoàn xe khi gặp sự cố. Như buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi đồng ý ngay. Tôi nhắm mắt đưa chân miễn là kiếm được tiền nuôi vợ con. Mặc dù biết khi tôi không may chết đi, có thể chúng sẽ quan sát mình xuống một cánh rừng nào đó cách xa đất mẹ hàng vạn dặm. Cuối năm 1993, khi đoàn xe đến thị trấn Hasa nằm trên sườn núi Himalaya, gần biên giới Nepal, trên độ cao 3.600 mét, thì tắt đường do núi băng đổ xuống làm gãy cầu. Đoàn xe phải dừng lại vài ngày. cành đường lớn khi đó, tôi thấy có một lạc ma thân thể gầy tóp trong giá lạnh âm độ. Ai cũng áo da, áo lông vẫn rét căm căm, mà lạc ma chỉ choàng chiếc áo cà sa màu vàng mỏng manh, theo kim tuyến rộng thùng thình. Phía tay phải ông có chiếc vòng luân xa Bên trái có đống gạch và trước mặt là chiếc chậu đựng bằng đất nung, có mấy đồng tệ mệnh giá nhỏ và những gói thuốc bột chiết xuất từ lá cây. Vị lạc ma ngồi bất động như đang thiền định. Các bạn phải biết với cái lạnh âm độ khi đó, dù là giống động vật chịu lạnh tốt như gấu hay bò rừng cũng khó mà sống được. Thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, với da thịt con người kia, vị lạc ma ấy vẫn điềm tĩnh một cách khó tin. Tôi nhìn ông tu khổ hạnh mà xót thương, nên có mấy chục tệ trong túi dốc ra để bỏ vào chiếc chậu đất. Khi đó vị lạc ma nhìn tôi bảo, tôi xin báo với thí chủ rằng thí chủ sắp chết. Bệnh của thí chủ sẽ không thể chữa khỏi được, nhưng nếu theo tôi chữa trị sẽ sống được lâu hơn. Nghe xong những lời của lạc ma khiến tôi giật mình như sét đánh qua tai. Làm sao ông ấy biết được mình bị ung thư chứ? ông ấy có thể chữa khỏi cho mình sao có thật không bao nhiêu câu hỏi bất chợt trào ra trong đầu tôi nhưng từng là một người lính đã tham gia chiến đấu suốt nhiều năm trên chiến trường khốc liệt trải qua bao nhiêu giờ phút sinh tử trực giác cho tôi biết vì lạc ma này đáng tin và đây chính là con đường sống duy nhất mà ông trời đã ban cho tôi thế là tôi nói với bao xin theo vị lạc ma bao ban đầu cũng bất ngờ nhưng sau đó vui vẻ đồng ý và hẹn 4 tháng sau sẽ đón tôi ở đúng chỗ này. Tây Tạng rất khâm phục người Việt. Tôi theo vị Lạc Ma leo lên lưng dãy Himalaya hùng vĩ. Có lúc đi qua những đoạn dốc dựng đứng như đường lên trời. Khúc bộ suốt 3 ngày thì đến hang đá rất lớn trên sườn núi. Trong hang, tôi nhìn thấy các bệnh nhân nằm la liệt. Họ đều mắc các bệnh nan y, được bệnh viện trả về chờ chết. Người nhà đưa họ vượt ngàn dặm đến vùng núi băng tuyết này để cầu cứu các lạc ma, như thể đi tìm các vị thánh cứu rỗi linh hồn. Cách đó không xa, cũng có vài cái hang nữa, cũng có các lạc ma và rất nhiều bệnh nhân. Lạc ma có pháp danh là Uiri Ankada. Hàng ngày, ông cùng những sư sãi khác lên núi lấy thuốc về chữa trị cho các bệnh nhân. Một lần ngồi nói chuyện, Lạc ma hỏi về thân thế của tôi Ông muốn biết về tình hình bệnh tật và quê hương, đất nước của tôi. Tuy nhiên, điều lạ thường là Lạc Ma sau khi nghe tôi trả lời thì a à a à mấy tiếng và tỏ ra rất vui. Ông hỏi rằng có phải nước nhỏ của ông đã ba lần đánh thắng quân Nguyên không? Bằng những kiến thức lịch sử ít ỏi của mình, tôi cũng gật gù đáp dạ, nhưng trong tâm lại có đủ loại hoài nghi. Hôm sau, mới sáng sớm Lạc Ma đã gọi tôi bảo đi cùng – Đi theo tôi và Lạc Ma còn có một giáo viên người Tạng, biết tiếng Hoa và tiếng Phạn làm phiên dịch. Người phiên dịch này bảo rằng Lạc Ma rất khâm phục người Việt Nam các anh, vì Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng kiên cường. Vì Lạc Ma sở dĩ dẫn tôi đi theo và truyền nghề thuốc cho tôi, một phần là vì tôi là người đất nước phía Nam. Rất nóng và có quả chuối, đã đánh thắng cả quân Mông Cổ, trong khi tổ tiên người Tây Tạng có núi cao, rừng thẳm, rộng lớn mênh mông mà không cản nổi bước chân của thành các tư Hãn. Trong chuyến đi lấy thuốc, tôi được chứng kiến cảnh một bà mẹ người Tây Tạng ngồi trên tảng đá bồng con hát ru. Anh giáo viên đó dịch cho tôi nghe nội dung bài hát đại để Xa xa về phía nam có một đất nước nhỏ bé, nóng và có quả chuối, nhưng đã ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông hùng mạnh. Đây là bài hát ru đã có từ 700 năm trước mà bà mẹ Tây Tạng nào cũng thuộc lòng. Nghe lời dịch đó, tôi đã khóc nức nở. Thiền sư Uri Khan Khada sau khi bắt tôi thề đọc không tiết lộ bí quyết với ai, đã phá lệ dạy cho tôi học nghề thuốc, điều mà các lạc ma sẽ không bao giờ truyền cho người ngoài. Lạc ma giải thích, sở dĩ không cho phép nhiều người biết được nghề thuốc này là sợ khi nói ra, người ta sẽ lên núi nhổ sạch cây thuốc khiến những cây thuốc quý sẽ tuyệt chủng. Bài thuốc trường sinh bí truyền của các lạc ma Trong suốt quá trình theo chân lạc ma, tôi may mắn được chứng kiến vô vàng loại kỳ hoa dị thảo mọc lẫn trong rừng, trong kẻ đá lẫn với mây gió ở độ cao 5.000 mét, quanh nằm băng tuyết. Theo Lạc Ma thì những kỳ hoa dị thảo này chỉ sống ở trên những đỉnh núi rất cao, do đó trên thế giới không đâu có Lúc đó không có tư tưởng trở thành thầy thuốc, nên tôi chỉ chú tâm vào những cây thuốc chữa bệnh ung thư, đặc biệt là bệnh phổi của mình. Trong số những cây thuốc quý chống ung thư, tôi đã đặc biệt chú ý 7 loại thảo dược mà các thiền sư quý nhất phối hợp tạo thành bài thuốc mà các lạc ma Tây Tạng gọi là trường sinh thang. Giới võ lâm Tây Tạng cổ xưa vẫn dùng bài thuốc này Bài thuốc trường sinh thang có rất nhiều tác dụng như phòng các bệnh ung thư do nhiễm độc, tăng cường sức khỏe, tái tạo tế bào, giảm đau, giải độc cực mạnh. Đây có thể coi là vị thuốc trường sinh mà các thiền sư Tây Tạng sử dụng hàng ngày thay trà từ hàng ngàn năm qua. Các lạc ma Tây Tạng kể rằng khoảng những năm 1950, sau khi Tây Tạng bị đảng Cộng sản Trung Quốc xâm lược, họ ra sức phá hủy hết thảy nền văn hóa Tây Tạng, đền chùa bị đập phá, các lạc ma bị đánh đập tra tấn, vàng bạc châu báu cũng như các bảo vật đều bị cướp sạch. Rất nhiều kẻ côn đồ là người của Trung Cộng đã tra tấn các lạc ma để cưỡng ép họ chỉ các cây thuốc quý trị ung thư. Tuy nhiên các lạc ma dù chết cũng không chịu nói ra và chính quyền Trung Quốc chỉ biết được vài loại thảo dược không hoàn chỉnh mà thôi. Sau này, những cây thuốc quý vùng Tây Tạng được một đơn vị của Trung tâm Thuốc Trung Y thuộc Tập đoàn Quân Y Nam Tán trồng và nghiên cứu. Đây là đơn vị nghiên cứu về dược liệu lớn nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, bài thuốc trị ung thư của họ rất đắt. Mỗi liều họ bán ra thị trường giá vài triệu đồng tiền Việt mà chỉ có nhà giàu mới đủ tiền mua. Hồi nghe tin, tôi được các thiền sư Tây Tạng chỉ dẫn những cây thuốc quý trị ung thư – một vị lãnh đạo trung tâm thuốc trung y của Trung Quốc đã sang gặp tôi và hứa sẽ tặng bạc tỷ nếu kể tên 7 cây thuốc quý nhất chống ung thư mà các thiền sứ Tây Tạng sử dụng uống hàng ngày như trà. Tuy nhiên, tôi từ chối. Một là lời hứa với Lạc Ma vẫn còn ám ảnh tôi. Hai là nói ra, người Trung Quốc tung tiền thu mua, khiến những loại dược liệu quý này sẽ nhanh chóng tuyệt chủng không những ở Việt Nam mà còn sạch sẽ ở cả dãy Himalaya khỏi bệnh ung thư một cách thần kỳ. Điều trị ở trong hang đá dù chỉ được ăn hạt răng ngựa rất kham khổ, song chỉ mấy tháng sau, cơ thể tiều tụy chỉ có độ 47 kg của tôi đã tăng lên 52 kg. Sức khỏe hồi phục gần như người thường. Tôi không thấy biểu hiện khó thở, tức ngực nữa. 4 tháng sau, lạc ma này nhắc, lù bao nhắn anh xuống núi đấy. Tôi buồn rầu nói, còn phải đi rồi, nhưng bệnh con có khỏi được không? Lạc ma mang cho tôi một bao thuốc dặn mang về uống. Tôi hỏi, chia tay thầy rồi, con có gặp lại được thầy nữa không? Còn duyên thì gặp được thôi. Lạc ma nói một cách từ bi rồi quay đi. Chia tay xong tôi xách đồ xuống núi mà nước mắt chứa chan. Tôi nghĩ rằng rời ngọn núi này thì trước sau sẽ chết, nhưng vẫn phải ra đi. Rời dãy núi Himalaya, tôi tiếp tục công việc theo đoàn xe siêu trường siêu trọng ngang dọc Á Âu. Mỗi chuyến đi kéo dài mấy tháng trời, thành thử cả năm tôi mới tạt qua nhà được vài ngày, đưa cho vợ con cọc tiền rồi lại đi biệt tâm. Điều may mắn là bao tải thuốc mà vị lạc ma huyền bí ở Tây Tạng gửi tặng đã chữa lành hoàn toàn các bệnh của tôi. Không những thế, nó còn mang lại cho tôi sức khỏe như một người bình thường khiến tôi làm việc quần quật thêm được những mấy năm nữa. Đó là điều mà Tây Y hay các biện pháp điều trị hiện đại khó mà sánh được. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Đầu năm 1997, Hà Khẩu mở cửa thông thương. Tôi về Lào Cai cùng người em trai mở xưởng sửa ô tô, chuyên chở vật liệu. Tuy nhiên, thời gian ngắn sau, căn bệnh ung thư phổi lại tái phát rất nặng những cơn đau xé ngực theo từng nhịp thở và cơ thể nhanh chóng xuất đi còn 40 kg. Vợ con nhìn thấy cảnh đó chỉ biết nước mắt ngắn dài. Cả nhà vẫn không ai hay biết tôi bị ung thư phổi. Hỏi han thì tôi chỉ xua tay nói không việc gì vì sợ gia đình phải đau khổ khi chứng kiến cái chết từ từ của mình. Thế là tôi nhớ lại cách mà vị lạc ma dạy tôi. Tôi đã có một quyết định không giống ai đó là trèo lên đỉnh Phasipang tu thiền. Hằng ngày ngoài lúc hái thuốc, tôi ngồi thiền trong giá lạnh theo phương pháp thiền mà Lạc Ma Tây Tạng đã dạy. Ngày đó đường lên Phasipang rất gian khổ, rất ít người leo được lên đến đỉnh núi. Cuối năm 1998, tôi bắt đầu leo núi với đầy đủ chăn màn, quần áo, giao phát, lương thực – Khỏi phải nói, cái cảnh bệnh tật ốm yếu đi đã khó, leo núi càng khổ đến nhường nào. Khi đó tôi như người sắp chết, cứ bò lê bò lết từng bước một. Khi nào mệt thì quấn áo mưa ngủ, tỉnh dậy lại bò. Cứ vừa đi vừa bò, vừa lết như vậy 4 ngày 4 đêm, thì lên đến độ cao 2.900 mét. Nhưng có lẽ thần Phật không bỏ rơi tôi. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi lên đến đây, tôi phát hiện ra rất nhiều loại cây thuốc mà mình từng sử dụng ở Tây Tạng. Hóa ra, ở độ cao gần tương đương thì hệ sinh thái tương đối giống nhau và Việt Nam cũng có rất nhiều thảo dược quý giá không kém gì Tây Tạng. Thế là tôi nhổ những cây thuốc quý mà vị lạc ma Tây Tạng chỉ cho, rồi nhai sống luôn cả hoa, lá, thân, rễ. Trong quá trình sống trên Phan Xi Băng, tôi kiếm một cái hang nhỏ để tu. Tôi phát trúc lợp thêm một mái che mưa gió khỏi hắt vào. Hàng ngày tôi mặc phong phanh trong giá lạnh để thiền, điều hòa chân khí, hòa mình với thiên nhiên vũ trụ. Dần dần cảm nhận được công lực dần dần tăng trưởng, giúp tôi đề kháng được cái lạnh một cách kỳ diệu. Tôi nhớ các lạc ma từng nói với tôi rằng, bộ não con người tuy nhỏ nhưng lại tiêu tốn mức năng lượng rất lớn. Giữ cho bộ phận não luôn thanh thản, thư giãn đặc biệt quan trọng với người mắc ung thư. Thấu rõ nỗi đau của người bệnh ung thư. Theo kinh nghiệm nhiều năm điều trị ung thư cho bệnh nhân của tôi, những người mắc ung thư mà đau khổ, dằn vặt, luyến tiếc, suy nghĩ nhiều thì sẽ chết rất nhanh. Còn những người vui vẻ, thanh thản, sẵn sàng đón nhận cái chết, không chút luyến tiếc thì có thể sống được rất lâu. Nếu những người mắc ung thư đặc biệt là ung thư phổi, tu thiền hay khí công là cách trị bệnh hiệu quả nhất. Từng là người mắc ung thư phổi đã di căn nên tôi hiểu rất rõ về bệnh ung thư và nỗi khổ của người bệnh. Các bạn vào bệnh viện ca hoặc các khoa ung bướu bệnh viện lớn sẽ thấy sự khủng khiếp thế nào của ung thư đang tàn phá sức khỏe người Việt. Ở bệnh viện ca, một giường có khoảng 7 đến 8 bệnh nhân. Chỉ bệnh nhân vừa mổ được nằm còn lại là ngồi hoặc nằm dưới gầm giường. Không có đất nước nào mà xếp từng ấy bệnh nhân ung thư một giường bệnh. Các chuyên gia y tế cũng đã công bố những con số giật mình. Đó là mỗi năm nước ta có khoảng 150.000 đến 200.000 người mắc ung thư mới và con số chết từ 75 đến 100.000 bằng cả một huyện. Con số xê dịch là bởi không phải ai cũng có điều kiện đi viện để mà thống kê. Ở nông thôn, miền núi chết nhiều lắm, nhưng chắc gì đã đến bệnh viện để mà ghi nhận. Đây là con số mà chúng ta không thể không sợ hãi. Điều trị cho người đã bị ung thư là cực kỳ khó khăn, vất vả. Ngoài uống thuốc, còn phải tập luyện, nhiều khi còn phải cơ duyên nữa. Không có bài thuốc nào chữa ung thư hiệu quả cả. Tâm nguyện giúp hàng ngàn người tránh ung thư. Theo tôi, việc có thể giúp hàng ngàn người tránh được căn bệnh này – là giúp những người có nguy cơ cao không mắc phải, chứ không phải chữa khỏi cho cả ngàn người. Những bài thuốc mà thảo dược tôi học được sẽ đào thải liên tục độc tố tích tụ trong cơ thể, tiêu trừ nhiều bệnh tật có nguy cơ cao dẫn đến ung thư. Mặc dù vậy, những người đã mắc ung thư nếu có điều kiện thì vẫn nên uống trà thảo dược. Trà thảo dược hỗ trợ điều trị tốt, giúp cơ thể khỏe mạnh, thải độc, tăng cường các chức năng quan trọng trong cơ thể. Ung thư có cả trăm, cả ngàn nguyên nhân mà đến nay y học hiện đại cũng vẫn chưa tìm ra được. Có nguyên nhân do di truyền, do virus, do tế bào thái hóa. Ở Việt Nam, tôi cho rằng 80 đến 90% ung thư là do ảnh hưởng của môi trường, ăn uống, nhiễm độc. Ngày xưa đâu có nhiều người bị ung thư như bây giờ. Bản thân tôi từng có nhiều năm ở Trung Quốc, lại sống cả đời ở Hà Khẩu, Lào Cai nên nắm rất rõ hàng năm có cả trăm ngàn tấn hóa chất từ Trung Quốc tuồn vào Việt Nam. Những hóa chất ấy dùng để tăng trọng cho gia cầm, gia súc, phun trực tiếp vào rau cỏ, rồi tẩm ướp, bảo quản thức ăn, củ quả, vân vân. Có thể nói người Việt từng ngày ăn hóa chất, uống hóa chất, hít thở hóa chất. Những thứ hóa chất ấy tích tụ trong cơ thể, tàn phá tế bào, thì hỏi làm sao không gây bệnh tật, đặc biệt là ung thư cho được. Nếu như theo dõi tin tức chúng ta có thể thấy xuất hiện rất nhiều làng ung thư, những ngôi làng có nhà máy xi măng xả bụi, nhà máy hóa chất xả thải, có cả trăm, cả ngàn người mắc căn bệnh này. Những người ăn phải đồ nhiễm hóa chất, hít thở bụi hóa chất là những người có nguy cơ cao nhất mắc bệnh ung thư. Bài thuốc bí truyền của các thiền sư Tây Tạng đều là những cây thuốc quý có tác dụng chống ung thư, đào thải độc tố, tái tạo tế bào, nâng cao thể trạng cơ thể, khi gan, thận khỏe, độc tố được đào thải thì nhiều bệnh tiêu trừ. Bên Tây Tạng, các nhà sư gọi là trà làm đẹp hay trà trường sinh, tức là dùng trà đó thì khỏe, không bệnh tật, sống lâu. Cả chục năm nay tôi gieo trồng, phổ biến các cây thuốc quý khắp dãy Hoàng Liên Sơn. Tôi còn trồng tận bên Lai Châu, Yên Bái, những đỉnh núi cao nhất, nơi không có dấu chân người. Những cây nào không có ở Phan Xipang thì tôi lại di thực từ Tây Tạng về. Đến bây giờ, Nguồn dược liệu mới có kha khá nên mới thu hái để chế biến nó dưới dạng trà và phổ biến ra cộng đồng để mọi người uống hàng ngày. Vì nguồn thuốc rất có hạn nên tôi chỉ ưu tiên cho những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư mà thôi. Chứ cũng chưa có đủ nguồn thảo dược để phân phối rộng rãi. Phải có thời gian và nhiều công sức nữa mới làm được điều đó. Ước mơ của tôi là phát triển mạnh nguồn nguyên liệu để làm sao càng nhiều người dùng càng tốt. Đúng là một người thầy thuốc có tấm lòng đáng trân trọng phải không mọi người? Ông cũng là tấm gương minh chứng cho việc người sống lương thiện sẽ luôn được thần Phật bảo hộ. Từ lâu, các biện pháp tu luyện cổ xưa như thiền định cùng phương pháp sử dụng thảo dược trong đông y đã cho thấy trình độ nhận thức của người xưa vốn vượt rất xa nền khoa học hiện đại. Chẳng qua là con người ngày nay đã không còn niềm tin và nhiều phương pháp cũng đã thất truyền mà thôi. Tại đây,